để à, mình chia sẻ đến quý cô chú á, được giòn và xốp với à, cách pha bột của mình nha thì à, nguyên liệu của mình gồm có là đường rồi dừa rồi bột gạo bột năng trứng và mè đen thì dụng cụ để mình nướng bánh thì gồm có khuôn thì hôm nay là mình nướng khuôn dày thì đường á thì mình có đường thì mình có 700g đường nha cô chú thì mình đã cân sẵn rồi đây là đường cát nha mình có 700g đường rồi dừa thì à, đây là dừa khô thì à, dừa khô này á, mình cũng đã à, gọt ra sẵn rồi nè đó mình có dừa khô thì mình làm dừa khô như thế này á, thì nó rất là ngon nha còn cô chú mà không có dừa khô như mình đó thì mình làm bằng trong lon cũng vẫn được nha trong lon cũng vẫn được thì mình dùng một trái mình dùng một trái dừa Ờ, nếu mà được cái bánh nó được thơm hơn được ngon hơn nữa thì có thể mình dùng khoảng à, hai trái nha mè thì mình chuẩn bị là 50g mè nha còn à, bột gạo thì mình có 600g bột gạo nha cô chú bột năng thì mình có 900g bột năng nha và trứng thì mình có 8 à, quả trứng rồi tiếp theo là mình sẽ đánh trứng ra để mình làm bánh nha rồi mời à, cô chú à, cùng các bạn à, theo dõi thì trứng này á, là mình dùng 8 quả trứng mình đánh trứng ra trước nha trứng này á, thì mình dùng là 8 quả nha cô chú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 rồi mình cho đường vô xong mình đánh lên tiếp nha cô chú đó mình cho đường vô xong rồi mình đánh lên cho tiếp tiếp tiếp lên nha rồi mình đánh ờ, cho đường này cho nó tan ra nè rồi mình đánh ờ, trứng ờ, cho nó đường nó tan ra thôi mình không cần phải đánh vậy nha và tiếp theo là mình sẽ nạo dừa mình nạo dừa để mình lấy nước cốt dừa nha thì dừa này là mình dùng một trái mình sẽ nạo ra mình lấy một lít nước cốt dừa để mình à, trồng bọt nha rồi mời cô chú cùng theo dõi rồi thì à, ở đây là mình à, đã dắt ra là một lít nước cốt dừa nè nó mình lấy ra một ca này một lít rồi tiếp theo là mình trồng bọt nha thì trứng mình đã đánh lên rồi và mình trồng bọt và cái cách trồng bọt cũng rất là dễ nha mình sẽ chọn bột gạo trước nè để cho nó tan ra mình chọn nước cốt dừa này với bột gạo nè mình à, chọn cho nó tan ra thì à, thông thường bột gạo là mình phải chọn à, với nước cốt dừa thì nó mới dễ tan còn nếu mà mình à, đổ chung vô trứng á, thì nó à, sẽ à, không tan ra rất là khó và cách thứ hai nữa là cô chú có thể xay bột gạo này ra cho nó mịn mình trộn với bột gạo nha bây giờ mình chọn một gạo trước và sau đó mình trộn một năng sau rồi tiếp theo là mình chọn một năng thì mình cho nước cốt dừa vào luôn rồi mình chọn một năng cho nó mịn ra ha cho bột năng vào trứng rồi mình quậy cái này lên cho nó tan ra nha mình quậy à, bột năng với trứng này nè cho nó tan ra trước rồi sau đó mình cho bột gạo còn lại vô luôn đó như vậy nó mới dễ tan nha cô chú đó thì à, mình cho vô thì cái bột này nó, nó lỏng ra rồi đó nó lỏng ra nè ha chút xíu nữa mình cho bột gạo vô là nó lỏng ra nữa nha cô chú mình à, quậy cho nó tan ra trước cái đó quậy cho nó thật là tan ra rồi tiếp theo là mình cho bột gạo vô luôn nha thì à, bột gạo hồi nãy là mình chọn sẵn trước rồi mình à, cho vô vậy cho nó tan cái bột gạo này ra mình cho bột gạo vô thì nó lỏng ra nữa nè nó lỏng ra nè nha cô chú đó cho nó lỏng ra như vậy là mình à, dùng một lít nước cốt dừa 900g bột năng và 600g bột gạo thì à, là dừa luôn nha đó mình không cần phải à, thêm nước nha cô chú vì đây là mình có thể mình đổ bánh được rồi thì ở đây là mình có mè đó mè này á, thì cô chú phải gan lên nha mình gan mè này lên rồi mình mới cho vào bọt nha thì một chút xíu nữa mình gan mè sau rồi mình cho vào bọt thì mình làm cho cô chú thấy luôn nha đó mình quậy lên cho nó tan ra mình đã chọn xong rồi nè cô chú thì ở đây á, mình có có 50g ờ, mè đó mè đen và hôm nay là mình dùng mè đen nha khi mà mình làm đó thì mình múc riêng ra nha để mà mình à, cho mè riêng thì à, mình nếu mà mình làm khoảng một thao này á thì mình cho mè riêng ra để à, mình à, trộn với mè nha và đầu tiên á, là mình phải làm cho cái khuôn này nè mình nấu cái khuôn này cho nó nóng lên nè nha cô chú cái khuôn này mình nướng rất là nhiều lần và hôm nay mình cũng à, làm bánh để mình bán đây rồi là mình chia sẻ cho cô chú à, cách làm luôn để cho cô chú làm được món bánh kẹp này luôn ha rồi mình à, cho mè vô nha thì à, mình cho mè vào đây cho mè nhiều nhiều đi đó ở đây là mè đen mè này thì ăn à, nên thuốc lắm mình cho mè đen vào đó mình quậy lên rồi à, đợi cho khuôn nóng rồi mình à, nướng bánh nha hôm nay tiếp tục mình làm món bánh kẹp cuốn để à, mình chia sẻ cho quý cô chú nào mà chưa xem đó thì à, xem và cô chú đừng quên à, nhấn vô nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mình phải để cho khuôn cho thật là nóng lên rồi khuôn của mình nó nóng lên rồi mình à, cho bọt vào nha thì cô chú à, phải để cho cái khuôn cho thật nóng lên rồi mình mới cho bọt vào thì à, đối với khuôn này thì mình nướng ờ, bánh kẹp này mình à, không cần phải à, thoa dầu nhiều đâu nha mình chỉ thoa một cái đầu tiên thôi rồi mình nướng bánh lên được rồi mình không cần phải thoa nhiều bánh kẹp này thì mình cuốn hoặc là mình xếp cũng được nha cô chú thì mình gấp lại hai đầu nha mình gấp lại hai đầu sau đó mình à, dùng que để mình cuốn nha hoặc là dùng ống để mình cuốn thì à, cô chú à, nướng bánh kẹp này cô chú làm cái màu á mình nướng bánh cái màu cho nó vàng nha cô chú đó cái màu cho nó vàng để cho cái bánh nó được thơm nha cô chú đó như vậy là mình một cuốn rồi rồi tiếp theo là mình đổ bột nha thì mình đổ bột á, là mình dùng một ừ, ít thôi giá mình thì mình bự mình lấy một ít bột thôi rồi mình cho vào khuôn đó mình khi mình cho vào khuôn thì à, bột nó nằm trọn vào khuôn nha cô chú nó à, không có bị dư bột nó chảy ra ngoài đó, như vậy là mình nướng thì à, nó như vậy thì mình nướng là mình tiết kiệm được số bột dư mình đổ nhiều quá thì nó tràn ra nó hao bột mình đó mình làm cái thứ hai để à, chia sẻ cô chú nha đó thì à, đây là cái à, mới giờ lấy ra nè cô chú đó thì bánh kẹp này á đặc biệt á, là rất là xốp đó. rất là xốp luôn nha giòn và xốp thì cách mình cuốn như vậy nè mình cuốn thì nó dễ ăn nó không bể hoặc là cô chú có thể xếp ra thành hình quạt nha đó mình gấp lại cho hai đầu mình xếp lại nha đó thì à, mình nướng bằng ga này á nó à, cũng rất là nhanh nha cô chú nướng bằng ga này cũng rất là nhanh đó cách làm bánh kẹp cuốn là rất là đơn giản và rất là ngon luôn đó hai cái này đó mình à, sẽ làm à, lần lượt hết số bọt này nha bánh kẹp cuốn này á, thì à, mình nướng à, cho nó vàng á, thì ăn nó thơm nha cô chú mình à, thích ăn bánh nó vàng như vậy đó bánh cái màu nó vàng để mình ăn á, mình cảm nhận được cái độ thơm của cái bánh và à, độ béo của nước cốt dừa như vậy là bánh kẹp nó mới ngon nha thì đây là một món bánh mà mình thường hay làm để mình bán nè cô chú rồi trong dịp Tết rồi mình làm À, để mình bán cho khách hàng hoặc là mình để khách đó thì hôm nay là mình chia sẻ đến với cô chú là à, video này với cô chú nào mà chưa biết cách làm bánh kẹp thì à, hãy làm video này theo cách của mình nha để mình kiếm thêm thu nhập nha đặc biệt là chị em nào mà có hoàn cảnh mà khó khăn muốn có một cái à, công việc để mình làm mình kiếm tiền thì à, đây là cái video mà có thể là giúp ích cho chị em à, kiếm thêm tiền để mình trang trải cuộc sống của mình ha đó mình được ba cái thì mình làm á, là mình làm những cái video mà mình làm rồi á, là để mình chia sẻ đến cô chú anh chị à, mình giúp đỡ thôi mình không có gì rồi thôi làm video để à, mình chia sẻ đến quý cô chú là cách làm bánh cũng như là cái nghề để mình làm mình à, kiếm thêm à, thu nhập nha cô chú thì cũng rất mong rằng là cô chú ủng hộ tinh thần của mình đó là hãy đăng ký kênh đăng ký kênh mình và chia sẻ để cho những cô chú anh chị nào mà có à, muốn ờ, biết về cách làm bánh kẹp cuốn này á, thì à, tham khảo và làm theo mình đó như vậy là mình được bốn cái rồi đó khi mình cuốn rồi đó mình cuốn rồi là mình lấy ra luôn cũng được nữa thì cái cây kẹp này nè bánh nó rất là giòn cái cây kẹp này là mình tự mình làm nha mình tự làm cái kẹp này mình làm cũng lâu rồi à, trường hợp mà mình không có cái kẹp đó cô chú cô chú muốn làm đẹp á, thì mình làm cái ống nha ống để mình cuốn nếu mà cái ống cuốn á, thì mình phải dùng bao tay để mình cuốn đừng cho nó nóng còn mình dùng cái kẹp này thì mình cuốn nó cũng dễ hay là đôi đũa cũng được nha đó này là mình làm mình tự mình làm thì à, để cho cái bánh nó đẹp á thì cô chú à, cuốn à, cho nó đều nha hai đầu này nè đó mình cuốn lên cho nó đều cái bánh này đặc biệt là rất là xốp luôn nè và mình à, lấy ra một cái à, tiếp theo nữa nãy giờ làm chút xíu là bốn cái rồi đó cái đó là là năm cái rồi mình à, cuốn lúc mà cái bánh nó vừa vàng lại á nó dễ cuốn đó cuốn là mình đem ra liền đó nãy giờ mình nướng rất là nhiều rồi đó cô chú đó mình nướng gần một mâm này ha thì à, hôm nay á, là mình làm à, mình chỉ cuốn thôi à, mấy hôm trước á, là mình à, có ship rồi hôm nay là mình à, à khách hàng đặt bên mình đó là bánh kẹp à, cuốn thì mình làm theo kiểu cuốn như vậy đó cuốn này thì cũng rất là dễ ăn ha khi mà mình à, ăn bánh á làm nó không bị rớt nó cũng ít có bể á, cô chú rồi để mình lấy ra một cái cho cô chú thấy à, bánh của mình như thế nào nha giòn như thế nào nha xốp luôn thì cái bánh này nè rất là xốp nha mình à, bẻ nhẹ thôi là nó nó bể ra rồi nè đó nó bể ra nè rất là xốp luôn và bánh này thì mình ăn rất là thơm nha đó rất là xốp luôn nè ở à, bọt này á trong cái mình bọt này thì nó dậy bọt nó bông lên luôn nha cô chú đó thì à, bên đó thì mình đang à, lấy ra đó mình lấy cái bánh ra để mình cuốn lại thì mình dùng que rồi mình cuốn lại và như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh kẹp cuốn đến đây là hết nha